그럼 그러면 나 돈 안 벌어도 돼요? 네, No. No. No. 저요. 아 형수 빨리 오세요. 저녁 거야. 네. 너무 급해서 조리 못해요. 나도 뒤에 탈 거야. 요즘 형수가 나 되게 잘 챙겨줘가지고 야밤에 나 편집하고 있을 때막 <laughs> 막 군, 만두 해주고 라면 해주고 네, 그래서 오늘은 형수 그 네일 아트 좀 해주려고 해요. 괜찮아요? 네. 응, 음, 좋아요. 비, 싼 거만 하지 마요. <laughs> 비싼 거 하면 안 돼. 비싼 거만 생각해야지. 빙퉁. 아우. 빙퉁. 가입. 컴파이. 가입. 빙퉁 댐마. 빙퉁 n h thường cũng đ ẹ 빙퉁 랩. 오케이. 생각해 볼게요. <laughs> 오늘 네일 아트 하러 갑시다. 짜잔. 응. Ủa chị anh không làm hả? Cái này nè 나요? Ờ 아, 난 안 해요. 네, 난안 해요. Dạ Ủa chị anh có bạn trai chưa? 나요? Anh anh có bạn Nào? trai chưa? Ừ Anh có bạn trai chưa? 어, 안 만차이 không có. Dạ anh có bạn gái chưa? 아, 왜 이래? 안가이 없어요. 근데 tại sao tại sao hơi anh? Anh đẹp trai quá à Ôi trời ơi ơi. Làm đi làm đi. Nó ngại Biết sao rồi, mình phải em làm. em bao nhiêu tuổi hả? Em mới 20 thôi mà nhìn anh đẹp trai quá Rồi em đi về nè Bye bye ba em đi về Ờ, chúng ta đi về. Đi về không mà ba ở lại đi em đi không về không phải. chúng ta đi về. Thôi em giận rồi 왜요? 아, 형수 왜 그래? Quan tâm một ba thôi 네, 삐졌어요? Quan tâm một ba em không quan tâm Anh không sao. Em cũng đẹp mà 어. Thấy chưa không 근데- hỏi em hỏi một ba thôi 근데 đẹp trai bình thường không sao. Thôi, 응. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Bạn trai chị hả? Không, bạn trai kìa. 어, không phải. Không phải, kẻ thù. Kẻ thù. kẻ thù. 그럼 여기 여기 오늘 오픈한 거예요? 호수? 아니요, 아까 사장님 아대로 내일이요. 아, 내일 내일. 광고판에서 9월 14일부터예요. 아, 9월 14일부터. 그럼 원래 내일인데 오늘 미리 받는 거네요. 네. 그러면 홈라인 민피. Hôm nay miễn phí 어. được không? Sa장님 hôm nay miễn phí đúng không? được không? Hôm nay tính tiền gấp đôi không có. Sa장님 anh này hết tiền rồi Để anh ở lại cho em được không? Trời ơi trời Ông phải ở lại kìa Có có tiền tiền mà. Dạ có tiền nó nhanh vậy Nào, 왜 đi về. 왜 왜 tại sao 왜? Ờ, tại sao? Vì ông vào 관심 많아요 한국 사람이니까. Ủa lúc nãy em nói chị giống người Hàn Quốc mà 한국 사람 뭐, 뭐인데요? em nói rồi, không thương nói rồi. <laughs> 그러면 여기서 bao nhiêu tiền? một tháng 5 triệu 6 triệu ạ 6 triệu à? 오, 나, 나랑 똑같은데? 나도 꼴랑 유튜브 một tháng 6 triệu Nhưng mà em không có tiền nè không quan tâm 형수 cô nhiều tiền mà Ủa anh xài nước hoa gì mà thơm quá vậy? 어 thế hả? 향수 안 뿌렸어요 그냥 음. 빙통이에요 몸에 냄새 Trời ơi chết được 아, 친구 있으면 이발소 같이 일하자고 하고 있어요 아 친구 친구 친구한테 있으면 오 Chị có facebook của anh không? Cho anh xin với Ở Facebook không có Trời ơi không có facebook chơi gì? Chơi Zalo được không? Zalo không có Trời ơi sao mà khó khăn với em quá à Tất cả không có Dạ hai là có người yêu rồi anh không cho Đúng rồi Có người yêu rồi đúng không Có ừ. bạn gái rồi đúng không Không có bạn gái à, Không có chưa có bạn gái Chỉ có bạn gái mà em xin gì anh cũng cho hết trơn á Đúng rồi okay. Hay là chị là gì của anh Chị bạn gái của anh đúng không Không Chị với anh là kẻ thù thôi Anh không cho thôi chị cho em đi Em muốn lấy gì với chị nè Chị có cái thân này em lấy không? 뭐예요 이거? Bí mật 비밀이요 비밀이라고? 뭔데? 뭐예요? Cái gì em? 어, 형수 내 거 뭐 알려줬죠? Không có Không biết Lấy em nhớ dẫn chị đi uống trà sữa nha Được luôn, muốn gì em chiều hết 바이바이 나는 나는 집에 가고 노멀 지금 갈게요 그러면 지금, 지금 갈게요 그러면 어, 네. 왔어요? 네 다시 왔어요 얘가 나보고 띠더우 이러잖아 어... 착한 사람한테만 마음이 아파요 Em không hiểu tiếng Hàn Anh không biết tiếng Hàn Em không biết tiếng Hàn Tất cả không biết tiếng Hàn Đúng rồi 이거 우리 거 아니에요? Đâu hả? cái này 이게 아니야? cái gì vậy oppa 어? 이거, 이거 우리 거 아니야? không phải trời ơi cho luôn kìa 어, 배고픈데? cho oppa kìa 먹, 먹, 먹을까요? quá quá đáng lắm luôn á học lấy cái miếng 오, 감사합니다. mọi người mọi người mọi người nhìn khuôn mặt nè <laughs> trời ơi đẹp trai có cái dáng đẹp trai 와, 맛있다. 황수. 황수 먹어봐요. 어. 공짜 어 까만지 까만지 아, 먹어봐요 맛있어요 여기 좋은 거 있는데 여기, 이거 좋은 거 좋은 거 아니에요? 엉덩이 올려주는 거잖아 까네꾸 새로 생긴 가게인 만큼 아주 좀 깔끔하네요 이런 거 좋다 진짜 이게 여기에 한 한국어가 있어요 아니 왜냐면 손님들이 쉽게 이렇게 확인을 할 수가 있잖아 ba muốn sống ở Việt Nam không? Ở Việt Nam hả? Vâng Anh chịu ở Việt Nam để em nuôi hết Em cô nhiều tiếng hả? 음, 여러분들 근데 그게 있어요 이 베트남 사람들은 남, 남자가 바람만 피지도 않고 그냥 집에만 있어도 알아서 사, 먹여 살려준다고 합니다 그쵸? 아까 그런 말 했어요. 그쵸 그런 네. 말한 거지. 네. 와 마인드 봐봐. 잘 덕분에 어, 네, 그럼 그럼 그러면 나 돈 안 벌어도 돼요? 넉롱. 네, 넉롱. 네, 진짜 <laughs> 저요. 오빠 왜 이렇게 인기 많나요? 아 인기요? 응. 어, 글쎄요 그냥 여기 장난하는 거예요 카메라 들고 있으니까 그냥 장난하는 거예요 em con cô bánh xe hả? c 와 trời 진짜 ơi bé này giỏi thiệt luôn á 귀엽다. dễ thương. Anh sống ở Việt Nam bao lâu rồi á? 어, 하노이 một năm du lịch uh, 6 tháng. 6 tháng Ừ. Ở ba sao ở ba nói tiếng Việt hay vậy? À, cứ anh không học tiếng Việt. Maimai no tiếng bien. Anh cô làm việc tteokbokki cửa hàng 4 năm làm việc Ở Hà Nội hả? Ở Hà Nội. Ủa ba dạ ba có thích kết hôn với người Việt không? Anh cũng muốn. Anh cũng muốn hả? À. Em muốn kết hôn với người Hàn không? anh muốn gặp người tốt nhưng mà chưa gặp người tốt. Em tốt nè. 그거 먹는 거예요. 웡디. Uống hả? Không phải, 웡디. ông nói cái này là phải uống nè Ờ, 이거 먹... kìa không em nói không được không mà phải, 지영 마. 오빠 나를 미워요? 아니에요, 안 매워요, 형수. 형수, 못잠 보자. 오, 다이바, 요. 어우, 갑자기 체인지가 됐어요. Có mở khẩu trang ngắt xỉu <laughs> <laughs> à, nói là mong là ngày mai chị khai trương hồng phát 쭈마랑아 지금아 쭈마 쭈마 와 역시 전문가의 손길은 빨라 맞죠 ổng sinh một sinh năm ba chị sinh năm năm ba nhìn trẻ ừ, cảm ơn nha à, không hỏi là làm một tiệm nail như vậy là chi phí khoảng bao nhiêu á chị trên 100 mấy em 500만 원 정도 음. 오, 500만 원 정도면 네일샵을 차리긴 하는구나 흠톱이 점점 깨끗해지고 있어요 음. 어떻게 해요 오빠? 오 좋아 Okay. Cái này. Ồ, oh, 30 được rồi. 응? 아, 끝났습니다. 끝났어요? 네. 고생했습니다. 고생입니다. 네. 고기 오빠. 고기, 네, 네, 네, 고기. 네. 얼마요? 40만 원입니다. 오빠 울어요? 오 울어요? ngàn thôi cho con đi Cái nào không nỡ đưa đâu 촬영에 협조해줘서 고마워요. 네. Chị cảm ơn nhiều nha Hôm nào có đi ngang đây ghé chị nha